Ngày 8 tháng 4, Hiệp hội các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam, Câu lạc bộ các trường Cao đẳng Sư phạm đã tổ chức hội thảo mô hình trường phổ thông liên cấp trong trường Cao đẳng Sư phạm. Hội thảo có sự tham gia của 14 trường Cao đẳng Sư phạm đại diện cho các trường Cao đẳng Sư phạm trên cả nước. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên tại các trường cao đẳng sư phạm địa phương như Việc tuyển sinh đào tạo chính quy gặp khó khăn do nguồn tuyển sinh ít, còn phải đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào. Một số trường đã thành lập trường phổ thông liên cấp trực thuộc trường cao đẳng sư phạm nhưng hoạt động còn gặp khó khăn. Một số trường đã được kiểm định chất lượng đào tạo đảm bảo chuẩn đầu ra, được các cơ sở giáo dục đánh giá chất lượng chương trình sư phạm mầm non, giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành nhưng vẫn chưa được giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nâng chuẩn từ trung cấp lên cao đẳng đồng thời có những kiến nghị cụ thể với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương nhằm tạo điều kiện cho các trường cao đẳng sư phạm thực hiện chức năng nhiệm vụ trong thời gian chờ thực hiện sắp xếp.